Xin chào các bạn Để tiếp nối theo động tác cái kẹp ở tư thế đứng thì tiếp đây chúng ta sẽ tập động tác chiến binh 1 à, để nâng cao khả năng giữ thăng bằng về lợi ích của tư thế này à, chúng ta à, nâng cao khả năng giữ thăng bằng rồi làm mở và mềm tất cả các phần khớp hông của mình làm tác động vào phía cơ đùi trong làm mềm cái phần cơ gân kheo về cách thức thực hiện Động tác này chúng ta có thể à, tập tiếp nối sau cái động tác à, cái kẹp theo tư thế đứng hoặc là chúng ta bắt đầu mới hoàn toàn thì khi tôi để tôi xoay ngang mọi người dễ hình dung khi chúng ta đứng thẳng người chúng ta hãy đứng về tư thế trái núi trước tiên chúng ta hãy à, bước một chân lên chúng ta bước chân trái lên một bước thật dài một bước thật dài rồi khuỵu chân trái xuống cái chân bước lên thì chúng ta khuỵu xuống rồi còn cái chân phía sau thì chúng ta có thể áp hết lòng bàn chân xuống hoặc là kiễng chân lên khi kiễng chân lên thì chúng ta có thể xoay cái đầu khớp gối này về thẳng về phía trước hơn này rồi khi bước chân lên chúng ta đứng thẳng người cái lưng này cái vai của chúng ta thẳng về phía trước rồi chúng ta khuỵu khớp hông xuống này chúng ta hãy bước theo khả năng của mình và điều chỉnh tư thế để khi chúng ta hạ thấp cơ thể xuống thì chúng ta vẫn giữ được cái lưng của mình thẳng về à, tư thế này chúng ta có thể hình dung thêm một chút về à, định tuyến về định tuyến cơ thể thì chúng ta chỉ cần đơn giản đó là lực hút của trái đất nó kéo cơ thể của chúng ta xuống thì chúng ta giữ thăng bằng khi chúng ta giữ thăng bằng vào bất cứ một động tác nào chúng ta luôn làm sao để giữ khả năng cân đối của cơ thể tức là khi chúng ta vào tư thế này chúng ta bước chân lên giữ khả năng cân đối lưng thẳng hông thẳng người thẳng về phía trước lúc này ờ, định tuyến nó sẽ nằm ở đâu từ, từ cơ thể phía trên nếu chúng ta giữ được thẳng lưng nhé thì định tuyến sẽ trọng tâm ở phần khớp hông này rồi cái phần chân trước của chúng ta phần đầu gối này phần chân sau của chúng ta nếu chúng ta áp hết lòng bàn chân xuống thì nó sẽ tác động một chút vào phần à, gót chân và phần khớp của bàn chân <clears throat> rồi bây giờ chúng ta có thể thực hiện nếu à, thực hiện khi chúng ta tiếp nối với à, động tác cái kẹp ở tư thế đứng thì với động tác cái kẹp khi chúng ta đã hít vào khi chúng ta đang cúi gập người xuống rồi thì chúng ta hãy để hai bàn tay ở phía bên ngoài của hai bàn chân của mình rồi chúng ta bước một chân ra phía sau rồi chẳng hạn chúng ta bước chân trái ra phía sau khi bước ra phía sau thì chúng ta bước chân trái này sang bên trái một chút để cái khớp hông của chúng ta khi chúng ta đứng thẳng người này cái khớp hông của chúng ta nó thẳng về phía trước và chúng ta giữ thăng bằng được tốt hơn khi trả thế chúng ta chống tay rồi đưa chân về thở ra một chút ép đầu vào và hít vào từ từ đứng thẳng người lên điều hòa lại hơi thở với những tư thế thăng bằng thở ra từ từ hạ tay xuống với những tư thế thăng bằng chúng ta uh, nên điều hòa hơi thở và tập trung vào hơi thở được nhiều hơn để cơ thể chúng ta được cảm thụ tốt nhất nhận những lợi ích cao nhất Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ờ, với ờ, ờ, cái động tác ừ, anh hùng một này chúng ta bắt đầu với khi chúng ta tiếp nối về động tác cái kẹp đứng nhé. Rồi, này. Đứng thẳng người này. Khi bắt đầu vào động tác cái kẹp này hạ hết lần này hạ tay thì chúng ta chống hai luôn hai tay bên ngoài của hai bàn chân nếu chúng ta vẫn còn đang gặp khó khăn khi chúng ta bị quá căng cái phần khớp gối của mình thì chúng ta có thể hạ hông xuống một chút mọi người hiểu không ạ chúng ta có thể hạ hông xuống một chút rồi bước một chân ra phía sau nếu bước chân trái thì bước sang bên trái một chút để chúng ta giữ thăng bằng cho nó tốt rồi hít vào từ từ đứng thẳng người lên vươn hai tay lên rồi giữ hai vai thẳng về phía trước mắt nhìn ngang tầm mắt của mình và nhìn chết lên trên cũng được giữ thẳng tư thế này điều hòa hơi thở của mình một chút giữ tư thế chúng ta có thể giữ tư thế từ uh, ờ, 1 đến 3 phút rồi chúng ta có thể tăng dần tư thế lên tăng dần thời gian lên rồi khi trả thế hít vào thở ra từ từ chống tay xuống rồi nâng chân trái lên bước chân trái về cạnh chân phải rồi chúng ta thở ra một chút ép đầu vào hai chân khi hít vào đứng dậy vươn hai tay lên thở ra từ từ hạ tay xuống chúng ta cần phải điều hòa lại hơi thở được rồi như vậy là chúng ta đã kết thúc tư thế với tư thế này chúng ta hãy à, luyện tập thường xuyên hơn à, nhất là những người bị à, à, những người có khả năng về à, giữ thăng bằng cái khả năng giữ thăng bằng sẽ làm cho cái hệ miễn dịch của chúng ta tăng cường lên rất là nhiều nên chúng ta hãy tập luyện thường xuyên để cơ thể của chúng ta được mềm mại và dẻo dai hơn Rồi. Ờ, hãy theo dõi đăng ký theo dõi chia sẻ kênh để xem được nhiều video bổ ích hơn nữa xin chúc cả nhà luôn tập luyện hăng say và cơ thể ngày thêm khỏe mạnh xin cảm ơn và cảm tạ quý vị